Vậy lý thuyết chúng ta gồm thứ nhất định lý một đó là định lý. Nào định lý chúng ta nói như sau này. Các em chú ý thầy nhé. Với hai số A và B không âm ta có căn của A nhân B nhớ nhá. Với điều kiện là A B phải là các số không không âm thì ta có này căn của A nhân B thì bằng căn A nhân căn B. Và định lý trên có thể mở rộng nhiều cho nhiều số không âm đây thì lấy ví dụ thế này giả sử thầy có a b c d là cũng lớn nó bằng không tức là nó không âm thì thầy vẫn có là căn của a nhân b nhân c nhân d thì bằng căn a nhân căn b nhân căn c và nhân căn d tức là với các số a b c d mà không âm thì căn của a nhân b nhân c nhân d thì bằng căn a nhân căn b nhân căn c nhân căn d và nhiều hơn bốn số cũng tương tự ví dụ thầy có là căn của a nhân b nhân c nhân d và nhân e thì bằng căn a nhân căn b nhân căn c nhân căn d và nhân căn e ok chưa nhớ nhá đấy về định lý chúng ta cần phải nắm được cho thầy như thế thứ hai là các em nắm cho thầy quy tắc khai phương của một tích nhớ nhá quy tắc khai phương của một tích chúng ta có như sau chú ý thầy này